Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Tấn Vlog Thì ờ, hôm nay ờ, Tấn giới thiệu cho anh em một ờ, dòng sản phẩm đó là kính nắp tròng Rồi, nhìn thấy bài Thì ở trên thị trường thì cũng có rất là nhiều kính nắp tròng Nhưng mà kính nắp tròng có nhiều rất là nhiều loại Thì hôm nay Tấn sẽ review cho anh em xem đây là cái nắp tròng của Tấn nhập về Đấy. và bên ờ, Tấn sẽ hôm riêng một ngày hôm nay trong một ngày hôm nay Tấn sẽ có một ưu đãi rất là đặc biệt dành cho anh em đó là anh em nào bấm đăng ký hoặc là chia sẻ trong ngày hôm nay đặc biệt là trong ngày hôm nay thì Tấn sẽ tặng cho anh em một bộ kính nắp chồng. đây Tấn sẽ tặng cho anh em một bộ kính nắp chồng nha anh em miễn phí ship toàn quốc cho anh em không anh em chỉ cần bấm đăng ký kênh là Tấn sẽ cho nhân viên ở nhà chích lục anh em đăng ký kênh sớm nhất và ngay trong ngày hôm nay thì Tấn sẽ ship về tận nhà tận nơi tận chỗ cho anh em một bộ kính áp tròng để anh em nhìn chơi Đấy, anh em nào mà bấm đăng ký kênh sớm nhất ngày hôm nay thì Tấn sẽ tặng một bộ kính cho anh em đây đấy thì uh, cũng có rất nhiều là uh, người phản ánh là kính áp tròng đeo vô là mỏi mắt hay là đau mắt đấy cộm mắt thì uh, kính thưa anh em là bên tấn là chất chất lượng là hàng đầu uy tín là quý hơn vàng đấy thì bên tấn đây là hàng của kính mỹ anh em đeo vô thì đặc đặc biệt là em mắt không bị đau đau hoặc là ngứa đau rát mắt nha anh em đây tấn mới nhập về đấy nhìn bài rất là sáng và rất là rõ ràng sắc nét cho anh em không bị đau mắt chụp chỉ có trong ngày hôm nay chỉ có trong ngày hôm nay đặc biệt trong ngày hôm nay Tấn sẽ tặng miễn phí cho anh em anh em chỉ cần bấm đăng ký kênh của Tấn thì Tấn sẽ ship tận nhà cho anh em và anh em không cần tốn một đồng phí nào đây anh em nhanh nhanh tay đăng ký bên nhân viên của Tấn sẽ chích lục cho anh em và gửi và liên hệ về cho anh em để anh em nào bấm bấm đăng ký kênh sớm nhất ngày hôm nay nha anh em đây đây là kính bên Mỹ anh em đeo vào thì không sợ đau mắt ngứa mắt hay là đây len rất là mỏng rất là đẹp nha anh em đấy rồi thì tí nữa Tuấn sẽ cho anh em xem để kính này sẽ nhìn được bài và như thế nào đấy kính rất là mỏng kính bằng silicon rất là mỏng nha anh em đấy thì uh, có nhiều ờ, nhiều nhiều ờ, trên thị trường thì rất là nhiều ờ, loại kính khác nhau nhưng mà anh em yên tâm kính này cam đoan với anh em là đeo vô sẽ không cỡ mắt không đau mắt và không mỏi mắt nha anh em và đây thì bây giờ tấn sẽ test thử cho anh em xem là độ kính này nó sẽ nhìn được bài như thế nào đấy có nhiều anh em kia là không nhìn thấy bài được là thưa anh em là bộ bài thì người ta đã quét một sẵn một cái nước phản quang gọi là cái chất phản quang chìm cho anh em xem cho anh em nhìn thấy bài đấy thì đây bây giờ hôm nay tấn sẽ test cho anh em xem anh em nhanh tay đăng ký kênh của tấn để nhận nhiều ưu đãi nha anh em hoặc là anh em liên hệ về số 086802 năm đấy anh em đăng ký kênh thì ờ, gọi về cho số điện thoại này trong ngày hôm nay đặc biệt trong ngày hôm nay nha anh em anh em nào mà xem được video này thì em anh em hãy đăng ký kênh ngay lập tức để nhân viên bên ờ, Tấn sẽ chích lục cho anh em và sẽ gọi điện về cho anh em để tặng miễn phí cho anh em và không có tiền ship luôn nha anh em Tấn tặng hết để cho anh em biết được là bên Tấn kính nắp chồng như thế nào thì đây Tiến sẽ test thử cho anh em xem là kính này nó sẽ như thế nào anh em nhìn có thấy được bài không đây đây là hộp bài anh em đây hộp bài này đấy hộp này hộp bài này ba ba con ờ, đấy bài này không khác gì bài ngoài chợ đó anh em thấy không thì uh, cái chiếc phản quang chìm này thì anh em yên tâm nó như là vỏ bài chợ nếu mà mắt thường chúng ta không đeo len không đeo cái nắp tròng vào thì chúng ta sẽ không nhìn thấy đó, chúng ta sẽ không nhìn thấy gì cả nó như là một bộ bàn, bình thường đó giờ anh em thấy không đây thì à, bây giờ tấn sẽ thử cho anh em xem là cái độ cái độ uh, kính này nó sẽ nhìn xa và nhìn trong và nhìn thấy bài nó như thế nào đây anh em xem hãy xem nha đấy anh em thấy con gì không ạ à? nếu mà mình tại vì cái này là quay trên điện thoại thì ờ, anh em sẽ không nhìn thấy rõ đấy đây là con 8 nha anh em anh em mình thấy số 8 giờ đó số, số 8 này đó anh em thấy rất là rõ ràng đó số 9 này anh em thấy số 9 chưa đấy nhìn rất rất là rõ và rất là đẹp nha anh em cái này là do một cái kính này là kính thử thôi còn anh em đã mang đã mang cái kính nắp chồng này vào thì anh em có nhìn xa nhìn rất là rõ từng lá bài một đây là cái trên lá bài này đây trên lá bài này thì người ta đã có một cái quét một cái chức phản quang đây cho anh em để anh em nhìn thấy được bài nha anh em chứ không phải là nhìn đeo kính vô mà nhìn có thể xuyên được lá bài xuyên từ đây qua đây không có loại kính nào trên thị trường như vậy nha anh em đó thì đây tự cho anh em xem đó anh em thấy con gì chưa à con 10 đây đấy anh em thấy chưa đấy anh em thấy, anh em thấy không bài rất là ok và rất là đẹp nha anh em này anh em thấy con gì nữa đây con đầm này anh em thấy chữ số đầm thì con đầm không con đầm người ta hay là con quy đấy và đặc biệt trong ngày hôm nay thì Tấn sẽ tặng miễn phí cho anh em anh em nào đăng ký kênh anh em nào đăng ký kênh của mới của Tấn thì anh Tấn Tấn sẽ tặng miễn phí cho anh em nha anh em anh em xem video này thì nhanh ký nhanh nhanh tay bấm chữ đăng ký và Tấn trong đây Tấn sẽ tặng kèm theo cho anh em một hộp một hôm này để đựng len Đấy. và bộ này trên thị trường hiện nay đứng giá cao nhưng bên tấn sẽ bán giá phải chăng cho anh em để anh em ờ, biết được kính bên tấn là loại kính như thế nào và cam đây với anh em kính này sẽ không đeo vào không đau mắt không nhức mắt và không mỏi mắt nha anh em đó thì à, đây anh em thấy không đây là con già này con ca đấy này anh em thấy con ca gia số ca này con ca này đấy anh em nhìn rất là rõ rất là kỹ đây con năm này anh thấy số 5 chưa đấy số 5 này đấy đây số 5 anh em thấy, thấy rất là hiệu quả đúng không đây đây là con số 6 nha anh em anh em thấy 6 không đó anh em thấy 6 không đó đấy thì anh em cứ ờ, yên tâm về cái ờ, cái độ chính xác tuyệt đối của này và nhìn như thế nào thì ờ, bên Tuấn còn có rất là nhiều loại bài đây chẳng hạn đây là cũng loại bài kính à, thì anh em sẽ không bao giờ nhìn thấy được mắt thường bằng mắt thường đâu này thì à, đây Đấy, anh em thấy không này con 10 này anh em nhìn thấy dấu ký tự nó không thì uh, tùy theo trên uh, trên trên trên mọi miền đất nước thì uh, nhiều uh, nhiều chỗ người ta chơi bài khác nhau thì anh em yêu cầu bài gì thì bên uh, tấn sẽ có bài đó cho anh em nha đây anh em thấy có số gì không số 7 nha anh em em thấy số 7 giờ đây số 7 này đó số 7 thì uh, đeo kính này vào thì uh, có nhiều người hỏi là có nhiều người hỏi là có nhìn thấy bên ngoài không thì thưa anh em là đeo kính này vào thì mình nhìn như bình thường nha nhìn mọi vật xung quanh như bình thường không khác gì cả đấy anh em thấy không con bồi và người ta có người, người hỏi là người cận có đeo được cái kiến này hay không cái áp tròng này không thì không sao cả kính này thì cận hay là người bình thường hay là người như thế nào vẫn đeo được nha anh em không sao cả đây anh em thấy con gì đây rất là rõ ràng đúng không anh em con ba anh em thấy số ba không đây đấy phần ba đấy thì đây là um, thử cho anh em xem thế nào là về kính áp tròng còn anh em nhanh tay thì đăng ký kênh đấy thì bên tấn tới còn rất là nhiều loại bài nhiều loại bài kính đây anh em cứ um, vui lòng liên hệ về số 086802 này của Tấn thì uh, Tấn sẽ anh em chơi bài nào thì Tấn sẽ có bài đó cho anh em và bên Tấn còn rất là nhiều uh, rất là nhiều môn khác nhau như là tài xỉu bầu cua hay là ờ, máy đánh bài ấy thì uh, còn có rất nhiều loại thì anh em nhớ đăng ký kênh để um, theo dõi những video hay của Tấn và um, anh em gọi về số này để Tấn Tấn tư vấn, vấn trực tiếp cho anh em trên 24 trên 24 nha anh em à, và cơ sở của Tấn là ở ngoài bến xe Mỹ Đình Hà Nội và bến xe miền Đông Sài Gòn thì anh em nào có thiện chí thì hãy liên hệ về số điện thoại trên màn hình hoặc là số hotline như này rồi xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em những video lần sau